dậy nhắm vừa ngày rời chân sang thuyết pháp đồ các hàng để có năm thầy thính dư pháp từ đó là nhóm kiều như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn mươi lăm hàng giam toàn một lòng chẳng ích còn là ơi chưa lại tích nó ra con tôi mê cầu đẳng chi chi và dạ nam mô phật thai mặt đại chúng rung con xin được thỉnh đại đức à, tuệ uh, nhẫn à, hoan thì kinh pháp cú số 264 từ vượng y tha gia xin Nam mô sanh khai giá con cung kính lễ Đức Phật, Giáo pháp và chư tăng. Mọi ngày này, qua đi tại ngày mai cũng vậy thôi và kiếp sau ai cũng mà không phải là cái kiếp sau của người khai có thể gắng là mai là một con ngày mai có thể cái nghe ở đây nó sẽ sanh khởi thấy xúc chạm ở chỗ này chỗ kia ở dưới biển sâu ở trên ở thung lũng ở hư không và rồi chúng diệt đi không còn gì nữa cả nhưng không mấy ai hiểu được cái này đó chính là pháp bảo bạn có hiểu được cái thấy này không không phải là biểu hiện quả như vậy quả của nghiệp không phải ở đâu đó mà quả của nghiệp chính là khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm trong đời sống hàng ngày liên tục diễn thì nếu như chúng ta không hiểu được cái thấy thấy này là danh phải không à còn cái được thấy là sắc không phải là đàn ông đàn bà không biết chi chi sắc chỉ là sắc thôi đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác thôi như vậy cái thấy này có phải là uẩn không như vậy cái thấy này có phải là sắc không hay cái thấy nào uẩn nào vậy cái như vậy quẩn có ở đây không này ở đây rồi cái thấy này có phải là xứ không nó đang giới không như vậy cái thấy này nó chị này và nó đang hiện khởi ở đây nhưng nếu như chúng ta hiểu về cái thấy thì chúng ta sẽ được chọn về như vậy cái thấy thì không có tham sân như vậy thì nó bắt nguồn từ cái thấy này sân si có thể sân khởi nhưng có thể như vậy cái thấy chính là quẩn là xứ là giới là đế phải không à có đúng không nó có hiện thực không nó có ngay bây giờ không và nó đã có mặt từ thuở nào nhưng không ai nhận ra được các pháp trong đời sống đức phật ra đời để nói cho chúng ta về sự thật liệu có một phương hiểu được cái thấy không chắc chắn là không thể pháp và như lý tác ý với lời dạy của đức phật pháp đã hiện khởi ở đó từng chút từng chút một và chúng ta dần được các pháp tai mũi lưỡi thân ý nếu không phải là như vậy thì không ai có thể giải thoát được bất cứ một phương pháp nào giải thoát mà chỉ có hiểu về nhân duyên vận hành của các pháp sự duyên khởi của các pháp với con đường chánh đạo tức là chánh về trong đời sống nếu mà chúng ta chúng ta phải bắt đầu vui để thực sự thấy thì chỉ có một con đường đó thôi và đó là sự kham nhẫn tuyệt hảo chỉ có kham nhẫn này mới là kham nhẫn đích thực mà thôi không có gì khó hơn bằng cái sự kham nhẫn từng chút từng và chỉ ở hiện tại này này và rồi chỉ như vậy lúc nào cũng là bắt đầu rằng ta sẽ hiểu ra được khi mà chúng ta hiểu được, cái rồi tất cả những môn khác hiển lộ vì nó chỉ đổi sắc và cái tên gọi của một danh khác nữa tai qua mũi qua thân và qua ý ừ. như vậy thế giới không có một con người nào cả thế giới này nếu mà chúng ta khéo ý thì chúng ta sẽ quy tụ tất cả những gì trong ngày chỉ là sắc chỉ là tâm tâm sở nếu pháp nội Phật dạy thì chúng ta thấy đâu đâu cũng chỉ là pháp đâu đâu cũng chỉ là không có gì hơn thế nữa bây giờ cái câu kệ số 264 con xin đảnh lễ ân đức tam bảo อรหังวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเดมิสัคาโตพระกวาตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโฆสังฆังนมัสสามิcon xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đành lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo đức thế tôn đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân diệt tận vô minh và phiền não ngài là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 quả của nghiệp không phải ở đâu xa cả vòng luân hồi nó ở ngay đây từ sáng đến chiều những cái thấy chính là quả của nghiệp gần hoặc đã xa rồi cái nghe ngửi nếm đụng xúc chạm và rồi phiền não cũng được tích lũy từ quá khứ nặng hay nhẹ tùy theo qua các căn môn này mà đắm nhiễm nghiệp cũng được tạo lên từ à, từ khi mà phiền não giấy khởi ừ mạnh mẽ như vậy thì à, như vậy thì vòng nhân quả vòng tam luân này nó luôn luôn à, vận hành những cái sự nếm đụng này chứ không phải là, à, cuốn sách ừ, mà chúng ta à, thông những cái chữ cái từ mà chúng ta phải rồi nhưng mà chúng ta phải làm sao mà khéo thẩm nghiệm được à, khéo thấy ra được à, à, những cái thấy nghe ngưỡng trong đời sống hàng ngày thì ta sẽ thấy được cái quẩn xứ giới đế của chúng à. và giáo pháp này rất khó để hiểu lý vô ngã ừ, rất khó để hiểu lý vô ngã ừ. hầu như là chúng ta nói vậy thôi chúng ta nói vô ngã nhưng mà không dễ gì nếu chúng ta không hiểu được thực tại của pháp thì không một ai có thể hiểu được lý vô ngã mặc dầu những cái thấy nghe ngửi đến đụng xúc chạm này trong đời sống hàng ngày nó chính là pháp bảo đó nhưng nhưng mà chỉ khi nào có trí tuệ mới hiểu được à. chỉ khi nào được nghe về nó thì nó mới hiện khởi tâm nó mới à, nhớ về đặng như vậy thì suốt cuộc đời của chúng ta nó chỉ quên cái gì quý vị biết không Chị có quên có thể chúng ta nhớ rất là nhiều ngôn từ nhưng mà cái hiện thu luôn là quên à, như là cái nóng cái lạnh cái cứng cái mềm mà chúng ta xúc chạm khi mà cái ăn uống thì chúng ta luôn luôn quên những cái vị đắng cay mặn ngọt à, rồi khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta luôn luôn quên à, cái đối tượng thị giác à, chúng ta nhớ sự đẹp xấu nhà cửa giàu có vân vân à, nhưng mà ừ, chúng ta khéo thắt ý một chút thì chính chúng à, bỏ sau cái lớp khái niệm à, phủ lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy được các pháp à, đang bị che đậy ở trong đó ừ. bởi cái màn vô minh và khái niệm này ừ. à, chứ không phải là à, chúng ta đi tìm cầu để thực hành một cái gì đó bất cứ khi nào chúng ta đi đang đi tìm cái gì đó đó tức là đà vô minh ừ. còn à, bất cứ một ai đã đi tìm cái phương pháp gì để thực hành là người đó đang đi tìm vô đang đang đang đang nuôi dưỡng cái vô minh à. bởi vì à, bởi vì Đức Phật dạy à, chánh niệm tỉnh giác là pháp nó có mặt ở đó rồi chứ không phải là đi tìm mà đã đi tìm là cái chưa có mà cái chưa có là cái mơ hồ cái ảo mộng không không không thể chấp nhận được cái cái điều đó ừ. nên là chúng ta phải nhớ một điều luôn luôn phải nghe pháp và nhớ về pháp là hiện thực à, của đời sống à, nên là Đức Phật dạy tứ niệm xứ thì chúng ta biết rồi nên Đức Phật dạy này tất cả mọi cái sinh hoạt trong đời sống à, để thấy ra à, chúng vô ngã rồi duyên sanh mà ai ở bất nơi đâu cả không có ai ở trong thọ không có ai ở trong tưởng không có ai ở trong hành không có ai ở trong thức không có ai ở trong các sắc cả mà chúng sắc thì mỗi sắc nó có những cái yếu tố riêng mỗi cái thọ thì nó cũng có uh, yếu tố riêng phát cái trạng thái riêng à, cái tưởng tưởng của sắc thì khác tưởng của thanh tưởng của hương thì khác tưởng của vị thì khác à, tưởng của của ý thì khác không à, à, như vậy thì đây mới là gọi là người con Phật à. như vậy là thấy chúng ta học nhiều nhưng mà ừ, khi nào mà chúng ta mon men được vào với các căn của mình á, ừ, thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy giáo pháp của Đức Phật ừ, mới thấy được cái lợi ích chứ còn à, chưa chưa chưa bước vào trong nó được thì đừng có nói chuyện thu thúc ở đây thưa quý vị đừng đừng có nói chuyện là mình thu thúc được các căn ở đây chỉ khi nào mà chúng ta bắt đầu ấy được động căn này sẽ được thu thúc nếu mà nếu mà không hiểu thì không thể có cái cách nào để mà nó thu thúc do đó mà chúng ta phải hết sức uh, lưu ý khi mà chúng ta uh, nghe diệu pháp uh, và luôn luôn phải à, phải luôn luôn phải phải bắt đầu luôn luôn nhớ là luôn luôn bắt đầu đó là sự kham nhẫn tối thượng chứ còn đi tìm một cái gì đó để thành thì cái đó đúng mà cái đó là đang tìm cầu trong ảo vọng trong vô minh Đức Phật không dạy cái đó Đức Phật nói mắt là vô thường hãy quán nhãn thức là vô thường đối tượng thị giác là vô thường tai mũi lưỡi thân ý vậy để thấy ra được rằng chúng không phải là tôi không phải là của tôi không phải là tự ngã của tôi như vậy bây giờ có mắt không à, có cái thấy không à, có nhãn giới không à, có sắc giới không à, mà nếu nó có rồi có hiểu nó không khi nào thì là là, là, là, là nhãn thức giới có mặt à, khi nào thì thì sắc giới có mặt cái mà chúng ta không thấy thì cái đó không phải là sắc giới chỉ có cái đang thấy thì cái đó mới là sắc giới ừ. Ừ. Ừ. vậy thì chúng ta thấy được rằng là rất rất là chứ không phải là chúng ta nghĩ như là à, chuyện nội như là cái pháp học của chúng ta thôi nó không đạt chuẩn à, của cái chánh kiến thì làm được dầu cái người đó có nói có như thế nào chăng nữa thì nó không đạt để chúng ta thấy rằng có thể ra tam tạng kinh điển nhưng mà cái xác ta của hiện không mấy ai vào được nó à, chỉ, chỉ khi nào mà mình đủ rất là cái điều kiện của chúng ta phải rất là cái pháp học phải rất là đạt chuẩn thì chúng ta mới mới thấy thực sự pháp của Đức Phật nó chỉ ở mắt tai mũi thân ý của chúng ta sinh hoạt trong đời sống hàng ngày tất cả mọi sinh hoạt đó chính là pháp chứ không phải là một ai đó hay một tháng ừ. đây là khi nào chúng ta thành thì lúc đó thì à, thì mới nói đến cái chuyện mà mà giác ngộ được bây giờ chúng con xin chia sẻ câu số 264 ạ Nam Bun Đa Kê Nắp Sắc Năng Áp Phát Tô Áp Đi Căng Phát Văn Ích Cha đô sát mát đô kinh phao vít sát tí nghĩa việc ở đây ngài dịch trở thành vị sa môn kẻ không có sự hành trì đang nói đủ sự ham muốn mà sẽ là bị như vậy là cái mục đích của sa môn hạnh là mục đích gì à, là mục đích vô thủ trước niết bàn à, vậy vị sa môn là luôn luôn à, dầu là chưa có đắc đạo quả chưa có cái gì cả mà tâm của mình hàng ngày vẫn giấy khởi đầy tham sân si nhưng mà trong tâm của mình luôn luôn phải có ước muốn ly tham luôn luôn khao khát giáo pháp và để mà chấm dứt cái cái sanh tử à, mấy mấy mấy chú ờ, thường ơi thường ơi thường ơi mấy con lên lên trên phòng dùm sư đó à, lên trên trên kia sư đang ờ, nói chuyện à, nói chuyện chút để đó họ làm nghỉ phòng bên cạnh à thì chúng ta biết được rằng là vị sa môn à, là vị tỳ trong giáo pháp này có một mục đích đó là chấm dứt mọi hình thức tái sanh ừ. như vậy thì cái gì làm cho tái sanh chính là tham muốn ừ vì tham nên tâm nên những cái nghiệp này tạo tâm nó tạo ra những cái nghiệp rong ruổi do đó là vị sa môn cái mục đích tối ưu là ly tham còn tất cả mọi hình thức khác đều không trở thành một vị sa môn đích thực của Đức Thế Tôn được. Không phải cạo đầu chọc rồi à, vào trong giáo pháp này mà kể cả vị đó có thiền định hay là có giới trong bề mặt bên ngoài nhưng mà thật sự tâm không hiểu được lý tứ thánh đế không chứng đắc được không tu tập được tứ niệm xứ à, không phát triển được con đường tứ niệm xứ thì tất cả đều rỗng không à, không có được một cái chút thành tựu ừ, trong giáo pháp này được như vậy cạo đầu đắp y à, vào trong giáo pháp của Đức Phật. Chỉ ăn, ngủ, lợi dưỡng với các dục thì đó không phải là là vì sa môn được. À. Vì sa môn là vị phải có đầy đủ rồi phát triển được giới định tuệ mỗi ngày đều tăng trưởng những cái định tuệ trong giáo pháp của Đức Phật mỗi ngày đó càng nhận rõ được cái sự hoạt động các cái pháp sanh khởi nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình dần dần nhiếp phục à, tất cả mọi pháp hữu vi này đã ly thì đây chính là mới gọi gọi là sa môn chứ còn đầu chọc thì không phải là sa môn đầu chọc thì có nhiều người đầu chọc lắm đó à, nhiều người đầu chọc lắm nhiều người đầu chọc ở trong chùa lắm mênh mông à. nhưng mà có nhiều người chỉ là đến chùa để để nội dưỡng và thậm chí đem nhiều cái thứ tà kiến ừ, truyền bá nhiều những cái tà kiến đến cho mọi người cho mọi người đau khổ mê mờ thêm mà thôi ừ. nhiều lắm thưa quý vị ừ. ở ngoài đời thì kẻ cướp trắng trợn được đi tù nhưng mà ở trong chùa đó thì cũng có điều cướp ừ. nhưng mà kẻ cướp này à, rất là ẩn tàng giấu mặt ở cái bộ đồ thánh thiện ừ. ở những cái bộ đồ rất là thánh thiện ừ. và cướp rất là kín đáo à, kẻ cướp đó rất là kín đáo nhưng mà à, nhưng mà cái cái quả khổ của cái kẻ cướp đó thì nó cũng thật là khủng khiếp với cái vòng nhân quả à, với cái vòng nhân quả vẻ, vẻ mặt bên ngoài hiền thiện mang một chiếc y chưa phải là người tốt mà nếu có là người tốt đi chăng nữa thì ngoài xã hội cũng đầy người tốt à, như vậy con của Đức Phật phải là người có trí phải là người trí tuệ phải là người ươm được cái trí tuệ giải thoát chứ còn người tốt ở ừ. đời này vô lượng không thể nào đo hết được nhưng mà người tốt ở trên đời này nhiều hơn là người người bất thiện nhiều lắm nhưng mà họ cũng nằm trong cái vòng sanh tử luân hồi khổ đau mà thôi như vậy chỉ có người con của Đức Phật mới là người cao quý đó là người giải thoát người không có chấp thủ người hiểu biết còn người tốt người bất thiện thì ở trên đời này ai ai cũng là người tốt cũng là người bất thiện hết à, không có ai bất thiện hoài bất thiện nó chỉ là một sắc la rồi tham nó cũng chỉ là một sắc la rồi nó cũng diệt đi sân nó cũng sanh khởi một sắc la rồi nó diệt đi rồi thiện nó cũng sanh khởi một sắc la rồi nó diệt đi chẳng qua là chúng ta nói người kia ác chẳng qua lúc đó cái bất thiện nó sanh khởi nhiều hơn thôi trong cái thời trong cái khoảnh khắc đó thôi do cái nhân duyên đó thôi à. rồi đến một thời khác chúng ta cũng có duyên những cái pháp bất thiện này nó cũng sanh khởi nơi chúng ta mà thôi nhưng mà người trí thì khác người đó chúng chỉ là các pháp hữu vi vô thường tại sao mà chúng ta thấy phiền não thấy rõ phiền não thì là giải thoát như vậy người ta nói ai ai cũng thấy phiền não vậy đâu có phải là sân sân khởi mà chúng ta không thấy đâu nhưng mà thật sự khi sân sân khởi đó tà kiến đã có mặt chứ không phải là chánh niệm thực sự có mặt ừ. có phải là khi mỗi khi sân lên thì chúng ta luôn luôn đem những cái ý niệm về ngã cho rằng người này người kia hoặc là tôi ưu phiền như thế này như thế khác chứ thực sự có chánh niệm rằng sân chỉ là sân hay không à. chỉ là một pháp nó riêng khỏi hay không à. điều đó mới thực sự là là người hiểu biết cũng là cái phiền não đó Chí trí bầu trời này chúng ta chạy đâu khỏi chúng Không, chúng có duyên chúng lại sanh nữa thôi Nhưng mà người hiểu chúng thì chúng không có thấm vào được à. còn người không hiểu về chúng thì chúng bị thấm vào tâm của mình tất cả khổ đau trên đời này không đến từ ai cả đến chính từ vô minh mà thôi mọi khổ đau mọi bất hạnh chúng vô minh hãy nhớ một điều chứ không đến từ ai cả ừ. không có một đối tượng thị giác nào làm cho chúng ta đau khổ cả mà chính vô minh về nó mà chúng ta đau khổ tất cả mọi đau khổ nó cũng đến từ các căn này và không ai có thể ngăn cản được cái thấy sanh khởi không có ai có thể ngăn cản được cái đối tượng thị giác đừng có sanh khởi hay âm thanh màu mùi vị nhưng khi chúng ta hiểu chúng chỉ là chúng thôi à, chúng không là tôi không là của tôi cũng không là con người nào cả như vậy thì thế giới này sầu muộn vì đối tượng thị giác vì sắc màu thế giới này sầu muộn vì những cái âm thanh trôi dạt in vào tai một khoảnh khắc ngắn ngủi diệt mất thế giới này sầu muộn sầu khổ những cái vị nó chạm qua lưỡi rồi nó biến mất thế giới này sầu khổ than khóc vì cái mùi nó chạm qua mũi rồi nó biến mất nhân duyên của nó thế giới này sầu khổ vì cái sự xúc chạm cứng mềm nóng lạnh qua thân và nó biến mất do ảo tưởng si mê và không nhận biết nên là đã chấp chúng là tôi là của tôi là tự ngã của tôi à. như vậy thì chúng ta thấy được rằng là khi mà chúng ta hiểu rõ về pháp thì có đáng để chấp thủ không và và chấp những cái vô thường như vậy chúng không bao giờ sanh trở lại thì bạn có khổ đau hay không chắc chắn là cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm những cái đối tượng thị giác sáng bạn thấy bây giờ nó ở đâu mất rồi nó còn tồn tại ở đâu nữa không bạn có làm cách nào để tìm lại được nó không dầu bạn có khóc cạn nước mắt dầu nước mắt của, của các bạn có khóc để mong mỏi cái đối tượng thị giác hay là cái thấy cảnh đẹp ngày hôm qua các bạn có khóc cắn chúng nước mắt chảy đầy cả biển cả bạn cũng không bao giờ tìm lại chúng được vì chúng là pháp vô thường mà cái gì đã sanh và vô thường rồi thì không tìm thấy chúng ở đâu được cả chúng chỉ sanh khởi một duy nhất trong cái sát na đó trong vòng sanh tử luân hồi đây chính là sự vô thường của pháp cái sự thâm diệu của pháp và vô cùng khó để chúng ta chạm tới nó Như vậy thì chúng ta thấy, tuy rằng cái thấy nghe người nếm đụng này phải có cái tầm mức trí tuệ rất là cao rồi chúng ta thật sự mới mới hiểu được tính vô ngã của chúng. Vậy một kiếp người có đủ không? À, có đủ để chúng ta có hiểu biết về các pháp được không? Không phải không, à, có cách nào được cả. Vì vô minh nó vô cùng lớn. Từ sáng đến giờ chúng ta có được mấy khoảnh khắc hiểu biết về chúng chúng ta tìm cái cách nào để hiểu biết về các pháp đấy chúng ta ngồi thiền hay là chúng ta làm gì làm gì được giờ thưa quý vị nếu mà để giải thoát thì trên đời này không có một bóng người nào nữa cả phải không à. và nếu mà có một phương pháp để giải thoát thì chỉ một phương pháp thôi chứ tại sao lại dạy quá nhiều phương pháp như vậy hàng trăm hàng ngàn phương pháp như vậy nếu mà hàng trăm hàng ngàn phương pháp như vậy thì mỗi một phương pháp đều khác nhau hết như vậy thì giáo pháp này thì chúng ta sẽ dẫn đến cái gì mê loạn Như vậy giáo pháp này chỉ bắt đầu và bắt đầu từ những mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Lúc nào rồi cũng phải bạn có làm cách nào rồi của bạn cũng phải quay về với cái bắt đầu là cái thấy hoặc cái nghe. Bạn không thể nào nếu mà bạn bỏ rơi những cái này, bạn sẽ không bao giờ đi vào con đường thánh đạo được và không có một ai có thể giải thoát khỏi sanh tử luân hồi ừ. nếu mà cái thấy nó đang có mặt mà chúng ta không hiểu thì chúng ta tìm cái gì để hiểu cái nó là thật và ngày nào nó cũng phải có mặt hết <laughs> đúng không bởi vì nó là pháp Ừ. nó là thực pháp nên nó phải có mặt à. nhưng mà cái thấy của ngày hôm qua thì không phải là cái thấy của ngày hôm nay cái cái xác la thấy trước thì không phải là xác la thấy này à. để chúng ta thấy được rằng cuộc sống này chỉ có ngũ quẩn nó tiếp diễn liên tục và liên tục không có sự ngừng nghỉ nào cả cho đến ngày vô dư niết bàn mà thôi nhưng mà cái ngũ quẩn này nó tiếp diễn không dễ gì có được một nhân duyên để nó tiếp nối cái gì quý vị biết không tiếp nối cái dòng trí à, cái dòng tuệ à. Này, nó tiếp nối cái dòng vô minh duyên hành rất là khó để mà làm cho cái dòng tuệ giác này nó được tiếp nối từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác dần dần nó được lớn mạnh giáo của Đức Phật thật là thầm sâu vi diệu. Đừng có nghĩ rằng cái nghe trong đời sống hàng ngày là biết rồi. Có cái gì đâu. Tôi biết nhưng mà không ai hiểu được hết. Nếu mà hiểu là trở thành bậc tu đầu quần, tư đà hàm, a na hàm và a na hán. Đức Phật không có dạy gì thêm cả như vậy để cho chúng ta thấy là cái thấy này vô cùng khó hiểu nếu mà chúng ta hiểu được nó thì rồi dần dần chúng ta sẽ hiểu được nhân quả chúng ta sẽ hiểu được quẩn xứ giới đế à, từ cái căn môn này qua cái căn môn kia qua cái căn môn nọ à vậy thì chúng ta thấy toàn bộ tới này chỉ là các quẩn sanh khởi và hoại diệt ừ. theo các duyên riêng của chúng ừ. thì đây chính là giáo pháp và bây giờ thì chúng ta đi vào cái câu kệ này thì đây chúng ta mới được gọi là vị sa môn à, còn nếu mà chúng ta không có hiểu đúng á, thì chúng ta chỉ là một cái vị đầu chọc thôi à, đầu chứ không được gọi sa môn trong giáo pháp của Đức Phật như vậy một người cư sĩ người ta không có mặc y nhưng mà người ta hiểu giáo pháp của Đức Phật cũng được gọi là vị sa môn ừ. vậy cái từ đá khê nát mun đá nát cái từ mun đá nát là một cái danh từ nam tánh chia theo sử dụng cách là do cái đầu cạo chọc ừ. đầu cạo chọc như vậy chúng ta thấy bây giờ nhiều người người ta cũng mua những cái áo lam người ta ở nhà người ta cũng cạo đầu chọc và đi đâu người người đời người ta cũng gọi bằng thầy à, cũng gọi bằng sư à, bình thường đó thưa quý vị ừ. Rồi, nhưng mà à, sa môn ở trong giáo pháp của đức phật á, à, thì nó đặc biệt ừ. cái từ afato là một cái từ pata cộng với từ á tiếng Việt ngữ á nên là nó thành một cái hợp từ ở đây nó thuộc về nam tánh và chia theo chủ, chia theo chủ cách là kẻ không có sự hành trì tiếp đầu ngữ tức là không quá tá là danh từ nam tánh là sự hành trì học giới bổn phận cái từ á lý cá á lý cá đó là một cái danh từ trung tánh chia theo đối cách là náo khoét việc đối trá cái từ phá năng cái căn phân ở đây chia theo quá khứ à, chia theo hiện tại phương từ từ đúng của nó là phanati nhưng mà nó chia theo hiện tại phân từ nên được phá năng là nó thuộc về nam tánh câu kệ này chia theo chủ cách là đang nói lời đang nói lời cái còn cái tiếp theo nữa là cái từ icha no phát sakma panno là gồm có ba từ là icha cộng với lô cộng với sakma panno nó thuộc về cái nhóm từ nam tánh câu kệ này chia theo chủ cách là người còn tham muốn và còn đầy những cái dục vọng từ Icha là một cái danh từ lưới tánh là ham muốn ham muốn khát khao ừ. lô phá là một cái danh từ tham lam là một cái danh từ tham lam tiếp theo nữa là cái từ à, samapanna samapanna là một cái căn, cái căn của căn pháp tiếp đầu ngữ săn cộng với a và ở đây chia theo quá khứ phân từ là đã có đã được sở hữu về tiếp đồng ngữ xăng là cùng hoàn toàn tiếp đồng ngữ a tức là gần hay là hướng về hay là xung quanh tiếp nhận tiếp thu kinh đại tự nghi vấn à, nó thuộc về trung tánh và chia theo chủ cách là hay sao hay sao và có ít sắp tí cái căn của nó là căn phu đây là một động từ và chỉ cho cái sự tương lai hay là sẽ là và câu kệ này thì ngài thích minh châu dịch thể năm kệ là đầu chọc không sa môn ừ. như vậy à, đầu chọc không sa môn tức là à, chỉ ở đây nè những cái người người cạo đầu à, những cái người cạo đầu ở những cái ngoại đạo hay là ngay cả đời hay là ngay cả trong giáo pháp của Đức Phật à, nhưng mà sống che đậy núp lùm à, đầy những cái à, tham dục à, thì đây không được gọi là sa môn vì sa môn là phải à, con của Đức Phật là phải người phải luôn luôn nghiêm trì giới hạnh phát huy được giới hạnh phát triển được tâm trí luôn luôn phải phát triển được tâm trí trong giáo pháp thì mới gọi là vị sa môn còn vị sa môn mà pháp học không biết pháp hành cũng không biết biết không có học về giới không có học về à, định không có học về tuệ ừ. mà chỉ à, tham dục thì không được gọi là vị sa môn đầu chọc không sa môn nếu phóng túng nói láo à, nếu phóng túng nói láo ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn như vậy là như vậy là giáo pháp của Đức Phật người con của Đức Phật mà không có giảm bớt được tham sân si trong cái đời sống phạm hạnh thì cái người đó không được gọi là vị sa môn ừ, không được gọi là vị sa môn Và câu chuyện này thì à, được Đức Phật thuyết khi mà Ngài ở tại cái chùa Kỳ Viên và liên hệ đến vị tỳ kheo tên là Hát Thất Cát. Cái câu chuyện kể rằng à, mỗi khi mà cái vị tỳ kheo Hát Thất Cát này bị thua cuộc à, trong khi tranh luận với ngoại đạo thì bèn hẹn bèn hẹn những cái vị đó là hãy đến nơi này hãy đến nơi kia vào đúng cái giờ đó giờ kia thì sẽ kết thúc cái cuộc cãi cái cuộc tranh cãi này và cái vị này, chơi rất là cát tức là vị đó đến trước đến trước cái giờ đó ừ vì đã đến trước cái giờ đó thì không thấy những cái người kia đó không thấy đến người kia đó thì vì đó đi về trước kia thì họ mới đến thì sau đó thì mới nói cháo chở rằng là tôi có đến nhưng mà các vị có đến đâu à, các vị sợ tôi nên các vị không có đến ừ. thì sau đó thì sao à, vị đó nói xem kìa à, mấy cái người ngoại đạo này sợ ta đến nỗi không dám không dám đến gặp ta không dám đến gặp ta vậy vì tỳ kheo này là vì à, không có trí và luôn luôn đi tranh cãi ừ. với ngoại đạo và khi thua đó thì à, bèn hẹn rồi bắt đầu mình lấy cái cớ là mình đến trước ừ. cái giờ đó rồi khi mà vị đó thấy chưa chưa đúng giờ hẹn thì vị đó đã đi về trước rồi khi mà cái nhóm người kia đến á, à, thì không gặp hôm sau thì vị này lại nói rằng vì đó có đến cái chỗ đó nhưng mà những cái người này sợ ta nên là không dám đến thì vị này luôn luôn dùng cái cách này ừ. và cái thầy cái vị tỳ kheo này luôn luôn dùng cái cách ấy và nói nói với đối phương mỗi khi mà vị này thua cuộc thì khi mà đức phật nghe nói là hát tá cá này làm như vậy thì ngài bèn gọi vị tỳ kheo đến mới nói rằng này hát tá cá có phải ông làm như thế như thế đối với mọi người không khi mà ông tranh luận thua cuộc thì ông hay dở cái trò cái trò dơ bẩn này ra không à, chúng ta thấy khi mà ý niệm về ngã chúng ta là sợ người khác hơn mình và mình luôn luôn muốn chứng tỏ mình hơn người khác nhưng mà người có trí hiểu pháp thì mình hiểu tới đâu thì tới đó thôi ừ. đâu có sao đâu vòng sanh tử luân hồi dài thấm thẳm ừ. và khi có phiền não thì biết có phiền não thôi chứ có mắc mớ gì mạnh cái tôi lên làm chi à. chứng tỏ rằng chúng ta sợ phiền não thấy không chúng ta luôn luôn là sợ phiền não chúng ta luôn luôn muốn mình trở thành người tốt đúng không luôn luôn chúng ta luôn luôn muốn tốt đẹp ở giữa người khác tại sao chúng ta cứ phải mong mỏi mình tốt đẹp ở giữa người khác làm chi tâm thiện nó cũng chỉ sanh khởi cho riêng riêng của nó ai có thể làm cho chúng khởi được khi mà tâm của chúng ta đang bất thiện chúng ta có thể làm gì để cho thiện sanh khởi đây khi tâm bất thiện sanh khởi chỉ có tâm bất thiện sanh khởi liệu rằng ai có thể thay đổi cái bất thiện đó sang thiện được ai có thể chuyển đổi cái cứng thành cái mềm đấy sao chúng ta không nhìn ra các pháp như chúng đang là vậy thôi à đó không phải là sự giải thoát sao các pháp nó chỉ có nhiêu đó bấy nhiêu đó chúng ta thêm cho nó vào cái gì nữa nó cũng chẳng là cái nó đang là bất thiện thì bạn có cho nó là nó là cho nó thiện cho nó là vô ký cho nó là cái gì đi chăng nữa thì nó cũng không nào bạn nó cũng chỉ là bất thiện thôi phải không có ai thay đổi cái thấy thành cái nghe được không thay đổi cái có ai thay đổi thấy thần tham được không không như vậy khi chúng ta hiểu pháp của đức phật rồi thì sao vậy sự chân thật đó tự đến à nó tự đến nó chân thật với pháp đó thôi bởi vì pháp nó xanh như vậy không thể thay đổi được cái khoảnh khắc đó ừ người ta có chê bạn là bất thiện thì khoảnh khắc lúc đó đang là thiện thì dầu là cả cái thế giới này chê bạn là bất thiện thì khoảnh khắc đó nó vẫn là thiện thôi được cũng vậy khi mà cả thế giới này đang vui nhưng mà tâm bạn đang thọ ung phiên làm sao làm sao bạn bạn có thể đánh lừa cái pháp đó là là vui chung với cái thế giới ngoài kia được không có chuyện đó đâu ừ không có không bao giờ có chuyện đó xảy ra khi mà chúng ta hiểu rõ từng pháp một chúng chỉ là chúng thôi à. thì chúng ta không còn sợ gì cả à. không có ai hoàn hảo cả nhưng mà pháp là chính nó à. nó không là gì khác hết á à, không có một ai ở trên đời này nào hoàn hảo nhưng mà pháp là chính nó nó không thay đổi bản chất của nó à, nó đặt bởi vậy nên là nó không thành cái gì cả sân nó không thành tham <laughs> ừ, sân nó không thành tham vì không hiểu nên là ý niệm về ngã luôn luôn len lỏi vào trong thấy nghe người nếm đụng xúc chạm trong đời sống hàng ngày mà thế giới này dối như cuộn chỉ vậy à. như vậy đức phật dạy mắt là cái cấm rừng hoang vu nào vậy đó ai mắt là biển sâu vậy đó mắt và các cái trần cảnh là những kẻ trộm Vậy mà cái vị tỳ kheo này luôn luôn ừ, dùng những cái chiêu trò như vậy thì đức phật dạy này hát các cá làm như vậy là không xứng đáng của một vị sa môn tại sao ông làm như vậy một người làm điều sai quấy không thể gọi là vị sa môn được dù là đầu chọc họ có cạo đi họ cạo sạch cái đầu thôi chứ cái tâm của họ không có được cạo không có được làm sạch thì không được gọi là sa môn ừ. bởi vì cạo chọc cái đầu này chỉ một cái cái mớ tóc gọi là bẩn thô chi nó được rụng xuống thôi nó còn à, và thậm chí này cả cái thân này nó chết đi chăng nữa nó không còn hay chăng nữa giải thoát cái thân này vì nó có tự giận có giải thoát cái thân này chăng nữa thì nó cũng không làm sạch được cái phận quế cái vòng sanh tử luân hồi được ừ. chỉ làm cạo sạch thôi như vậy là cái sự chân thật với pháp là thượng là cái hải đảo để chấn pháp thì rất là khó ừ. cái việc đạt rất nhiều có rất nhiều ngày có rất nhiều việc nhiều ngày thì à, dạy thiền là tuyệt hạnh rất là nhiều vị à, quý vị để ý xem quảng bá và họ dạy thiền nắng chỗ này bóp chỗ kia đủ kiểu trên đời cả ừ. mà những cái gì là thực thì họ không bao giờ nói cho những người phật tử đời giáo pháp của Đức Phật tốt đẹp như vậy thì họ lại không có cái chú trọng hướng đến để giảng dạy mà họ cứ bắt người ta làm theo cái ý của mình thì hỏi là giáo pháp của Đức Phật sẽ bị biến mất chứ làm sao được phải không nào liệu có ai có thể tạo ra được trí tuệ không có ai có thể tạo ra được chánh niệm không hay là trí tuệ với chánh niệm chúng chỉ sanh khởi với riêng riêng của chúng nếu ai cũng ngồi một, một phương pháp nào đó thì mà có trí tuệ thì trên đời này người người nhà nhà đều không có khổ đau, đều vắng mặt khổ đau hết thưa quý vị. Và kể cả chúng ta có nghe đúng chánh pháp đi chăng nữa Nó mới là cái duyên thôi nó cũng phải mất một thời gian rất là dài nó mới tiệm cận được vào những cái gì là thực trong rất là tự nhiên và không có một ai có thể làm cái gì càng làm cái gì đó thì càng thêm vô minh mà nó của hỏi trí nhưng mà các bạn thử kiểm tra xem mình có thực sự hiểu về cái thấy nghe ngửi nếm đụng trong đời sống hàng ngày không và có thực sự rằng là nếu như mà chúng tôi nói pháp như vậy thì có việc kiểm tra xem là mình có xâm trí tuệ không à. có cái hiểu biết đúng không nhưng mà nó hiểu biết đúng thì đây chính là nhân đây chính là duyên à. đây đúng đây chính là chánh pháp của đức phật à. chỉ có tuệ mới phát triển trí tuệ làm gì có cái pháp nào khác phát triển trí tuệ có à. không thể có không thể có điều đó xảy ra được định có phát triển được trí tuệ không niệm có phát triển được trí tuệ không chỉ có hiểu biết phát triển hiểu biết ừ. không thể có một pháp pháp nào khác hơn được những pháp khác mặc dầu sanh chung với trí tuệ thôi chứ chúng không thể làm cái chức năng cho không cần phải làm cái gì cả mà hãy hiểu biết khi pháp sanh khởi như vậy thì chúng ta cần phải hiểu cái gì là thực hiện giờ hàng ngày những cái gì nó sanh khởi nó mới là thực cái thấy có sanh khởi không nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Màu, mùi, vị, cứng mềm, nóng lạnh nó có sanh khởi không? nào tìm hơn được những cái thứ nào sống hết và những cái thứ này nó có vô không đó chính là pháp duyên sanh vô thường không có một con nào ở bất cứ nơi đâu hết chỉ có cái thấy sanh khởi ở chỗ này chỗ kia và hoại diệt cái nghe ngửi nếm đụng xúc chạm dù là cái chết đi chăng nữa thì cũng là cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm diệt đi thôi chứ không có ai ở trong đó hết như vậy mình phải sợ chết không hay là mọi khoảnh khắc đều chết khoảnh khắc tử thì cũng sinh lên khoảnh khắc thấy và cũng diệt đi thôi à. chúng là pháp và chúng có chức năng riêng tại sao bạn muốn sinh ra nhưng mà bạn lại không chấp nhận cái chết à. nhưng mà chúng ta chỉ khóc cho những ai mất đi thôi tiền của mất đi thôi tài sản mất đi thôi chứ còn cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm những cảm thọ buồn vui trong đời sống hàng ngày chúng cũng sanh và chết đi có ai khóc không có ai hiểu được chúng không nhưng chúng chẳng cần ai hiểu cả chúng cũng vẫn cứ sanh khởi do duyên của chúng và rồi diệt đi trong đời sống hàng ngày các pháp sanh khởi không cần ai hiểu biết về chúng cả có hiểu biết thì là riêng để giải thích vậy như chúng ta vậy chúng ta được nghe của đức phật cũng được hiểu về nghe thấy người xúc chạm nhưng mà người đời người ta không nghe giáo pháp đức phật người ta theo tất cả các tông phái khác nhưng mà cũng chỉ có thấy nghe người nếm đụng xúc chạm với các pháp đó mà thôi chứ không phải là là có nữa cả thưa quý vị vậy đức phật rất là thông diệu như vậy khi mà là một vị đầu chọc nhưng phải phải là sa môn con của đức phật phải là phải là người phát triển hiểu biết căn phải là người nhận biết được các pháp trong đời sống hàng ngày để xả ly ni tham thì mới gọi là sa môn ừ. đầu chọc không sa môn nếu phóng túng nói náo ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn như vậy một vị sa môn mà trong tâm tư đầy ứa các cái dục ừ, chất chứa mong cầu si mê tà kiến thì không được gọi là vị sa môn trong chánh pháp của đức phật và thời pháp đến đây mà vị sa môn trong giáo pháp của đức phật là phải luôn luôn phát triển được giới phát triển được định phát triển được tuệ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 ông Đức Tuệ Nhận đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để theo cho được sự lợi ích và chúng con kính tri ân đại đức tuệ nhận và con kính thỉnh đại đức nhận chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa minh hạnh đã rời rung và kính dân mít đến đại đức tuệ nhận Dạ con kính nhân mít đến đại đức tự nhận có trước máy không con kính thỉnh sư chúc phúc cho rung và con kính dân mít đến sư Dạ sư đã rời rung cảm dân xin hồi hướng và chúng con kính tri ân chư đại đức